Ok xin chào các bạn và các bạn đã đến với channel của mình Và mình là Hero Varian đây Và nếu các bạn muốn vô tài khoản Hello tiên thì mình hướng dẫn các bạn vô cái khoản Hello Team nhé vâng, Sau đây các bạn hãy gọi cho mình nhé Và bạn một tí cho nó lót cái này cái cho mấy chủ đây sau đó vô mấy chữ, kéo xuống sau đó ấn vô cái này nãy giờ mình có làm rồi rồi ok mình sẽ xóa nha các bạn cái này hả cái đây là bia trắng nếu bạn chạy nha viết bia trắng hero nét trắng nét không vậy cho mình nha mình viết chuyện này cho mình nha nó là sau đó ống lù, nét sẽ ra cái này là nó kết nối nó bằng hai chữ rồi đã được rồi nha các bạn giúp các bạn nếu mà các bạn muốn vô thì bạn nói tham gia thì tùy phiên bản phải đúng nha các bạn xài phiên bản một chấm mười tính là hai trăm hai mươi á thì còn tốt còn mình thì xài phiên bản tốt hơn rồi thì nó coi vô mình còn nếu nếu không xài phiên bản chấm mười chấm hai mươi á người ta ghét tải nếu các bạn có mắc gì ok là nó có vô được như thế này vô ừ, Lỗi là phải đăng nhập Ipod trước. Mình lưu ý là phải đăng nhập Ipod trước, nếu không là các bạn sẽ không đi vô được. nó nốt này hơi lâu các bạn ok Lại mình không vô được nha Nó vô được nha các bạn nó để đăng tải nè Rồi nếu các bạn thấy hay thì lại cho mình một like Một subscribe Nếu là cái kênh và nhớ bấm vô cái chuông mình ra video mới nhé Và bây giờ thì à, đã vô được nè các bạn đấy chưa đấy chưa đấy chưa đó ok đã qua siêu rồi nha các bạn tại cái này nó không ok bye bye hẹn gặp lại còn nếu các bạn thấy hay để tin được like một subscribe cái kênh và nhớ bấm cái chuông để nhận video mới nha